Nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số bóng đá trận Wolverhampton gặp Man United diễn ra vào lúc 19 h 30 hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tới đây, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 18 giải bóng đá ngoại hạng Anh, Wolverhampton sẽ trở lại sân nhà Molino của mình để tiếp đón MU. Đây là cuộc đối đầu mà rõ ràng là đội khách đang là cái tiền được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ ở trên mọi phương diện. Đầu tiên là khoảng cách giữa đội hiện tại đang là khá lớn khi mà MU đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, trong khi Wolverhampton lại đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18, khu vực cầm đèn đỏ và đối diện với nguy cơ bị xuống hạng. Tình thế của hai đội lúc này cũng rất là khác nhau khi mà MU hiện đang đua tranh cho một tấm vé vào top 4, trong khi Wolverhampton lại nỗ lực để có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Thế nên, cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn sẽ mang tới ít nhiều những sự đổi khác cho cả hai đội. MU đang phải chịu thiệt thòi về nhân sự bởi vì World Cup 2022 khi một loạt trụ cột tập trung muộn và thể lực không được tốt. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Ten Hag vẫn luôn đưa ra được những phương án tối ưu nhất để giúp người đỏ thu về những kết quả khả quan. Cụ thể, họ đã lần lượt đánh bại Burnley ở tại Cúp Liên đoàn Anh và mới đây là chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Nottingham ở ngoại hạng Anh. Qua đó, áp sát vị trí thứ 4 của Tottenham với một điểm ít hơn nên nhớ rằng MO thi đấu với đội hình chấp vá ở hàng phòng ngự ở trong hai trận kể trên. Dù vậy thì may mắn dường như vẫn đang mỉm cười với đội bóng thành Manchester bởi vì trung vệ Lisandro Martini đã trở lại hội quân sau World Cup 2022 và giúp hàng phòng ngự của họ tăng cường được sức mạnh. Với đội hình tối ưu và thêm phong độ ấn tượng, gồm 11 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 4 lần ở 14 trận chính thức vừa rồi. Giới chuyên môn đánh giá cao khả năng MAO sẽ có được 3 điểm. Đáng chú ý, MU cũng từng thắng tới 4 và chỉ thua một lần ở trong 6 trận đối đầu mới đây trước Wolverhampton. Trong khi đó thì Wolverhampton vốn là đội bóng có thực lực. Tuy nhiên họ lại chơi không được như kỳ vọng ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay khi chỉ mang về 13 điểm sau 18 vòng đấu. Việc liên tiếp thi đấu bất ổn đã khiến huấn luyện viên Nascimento bị sa thải và câu lạc bộ đã bổ nhiệm chiến lược gia tài năng khác lên nắm quyền, đó là Lopetegui. Điều này đã giúp bầy sói tìm lại niềm vui chiến thắng của mình ở ngoại hạng Anh sau khi vượt qua được Everton với tỷ số là 2-1. Bầy sói có lý do để tin vào một kết quả bất ngờ sắp tới. Thế nhưng, như đã nói, đụng độ với MU lúc này là một thử thách không hề đơn giản một chút nào. Wolverhampton đã sớm bị dẫn trước ở tại Goodison Park sau cú đánh đầu của Mina, nhưng Potensi đã giúp đội khách gỡ hòa ở phút thứ 22. Everton đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn để giành chiến thắng trong khi Wolverhampton thực sự gặp khó khăn trong việc tạo ra bất kỳ cơ hội ngon ăn nào cho riêng mình. Cho đến tận những phút bù giờ khi Murray ghi bàn từ một pha phản công và giành được chọn 3 điểm. Man United đã áp đảo Nottingham Forest ở Old Trafford ở trong trận gia quân gần nhất tại Premier League. Vượt lên dẫn trước nhờ công của Rashford ở phút thứ 19 và nhân đôi cách biệt ngay sau đó nhờ công của Martial. Fred ghi thêm bàn thắng thứ ba để kết thúc màn trình diễn xuất sắc của thầy trò huấn luyện viên Ten Hag. Christian Eriksen là cầu thủ đáng xem ở trận đấu này vì tiền vệ người Đan Mạch sẽ kiểm soát trận đấu và giúp Quỷ Đỏ chiến thắng. Mặc dù phải vật lộn ở cuối bảng trong khi đang đứng thứ 18, nhưng mà Wolverhampton vẫn là một đội khó bị xuyên phá hàng thủ, cho nên cần Eriksen có thể giúp Man United tạo ra một đột biến. Tuyển thủ của Đan Mạch không có nhiều cơ hội để gây ấn tượng tại World Cup khi đội bóng của anh ấy trông khá bết bát nhưng anh ấy đã trở lại phong độ kể từ khi trở lại từ Qatar và Man United đang gặt hái được nhiều thành công. Về đối đầu và phong độ của hai đội, Wolverhampton đã cho thấy được sự tiến bộ trong thời gian qua khi đã có chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, đối thủ của họ chỉ là những đội bóng nhỏ và có đẳng cấp không thể so sánh được với Manchester United đang có phong độ cao. Các chuyên gia nhận định rằng cho dù phải làm khách nhưng với tỷ lệ chỉ là 1 trên 2 thì Man United hoàn toàn có thể vượt qua như phần lớn những lần đối đầu với Wolverhampton trước đó. Trong quá khứ thì MU cũng đang chiếm ưu thế về thành tích đối đầu so với Wolverhampton khi giành 4 chiến thắng cùng một trận hòa ở trong 6 lần đụng độ gần nhất rơi đội. Ở hai lần gần nhất hành quân tới sân Molino, Quỷ Đỏ đều toàn thắng. Do vậy ở trong trận lượt về ngoại hạng Anh mùa giải 2021-22, Bầy Sói lại đánh bại Quỷ Đỏ ở ngay tại Old Trafford với tỷ số là 1-0 với làn gió mới đến từ huấn luyện viên Lopetegui. Wolverhampton được dự đoán là sẽ gây không ít khó khăn cho Man United ở trận đấu này. Trong quá khứ, Wolverhampton và Man United gặp nhau cả thảy là 22 lần. Trong số này thì Wolverhampton thắng 5, Man United thắng 14 và hai câu lạc bộ hòa 3 trận. Ở 11 lần hành quân tới sân Molineux, Man United thắng 6, hòa 1 và thua 4. Riêng hai trận đấu gần nhất làm khách, Quỷ đỏ thắng với tỷ số là 2-1 và 1-0. Thông tin về lực lượng và đội hình dự kiến Man United đang có 7 cầu thủ chưa thể ra sân được. Trong đó đáng chú nhất đó là trường hợp trung vệ Martinin vẫn đang nghỉ ngơi sau khi vô địch World Cup. Đội trưởng Maguire đã trở lại và ra sân được từ ghế dự bị ở trận thắng Nottingham. Rất có thể Maguire và Varane sẽ là cặp trung vệ ở trận đấu tới của MU. Về đội hình dự kiến, các cầu thủ De Gea Juan Bissaka, Varani, Martini, Sao, Fernandez, Casemiro, Eriksen, Anthony, Martial và Rashford. Wolverhampton cũng có 5 cầu thủ đang bị chấn thương, nhưng đó đều là những cái tên không quá quan trọng. Đội bóng của huấn luyện viên Lopetegui vẫn đang cho thấy được sự hiệu quả với bộ khung hiện tại. Ở trên hàng công sẽ là bộ ba Wang, Potensi, Diego Costa. Về đội hình dự kiến, các cầu thủ Shea, Semedo, Collins, Kinman, Ait Nori, Nunes, Neves, Moutinho, Wang, Costa và Goodies. Những thông kê đáng chú ý của hai đội. Wolverhampton đã thua 3 trên 5 trận gần nhất tại Premier League. MU thắng 3 trên 5 trận gần nhất tại Premier League. MU thắng 4 trên 6 trận gần nhất khi đối đầu với Wolverhampton. Có 3 trên 5 trận gần nhất của Man United tại Premier League có trên 2,5 bàn được ghi. Soi kèo châu Á Ở trận này, Quỷ đỏ hoàn toàn có quyền tự tin sẽ giành được chiến thắng khi mà đối thủ của họ là Wolverhampton đang là đội bóng nằm ở trong những đội bóng bé bảng. Đội bóng chủ nhà ở mùa giải năm nay thi đấu vô cùng tệ hại và họ đang bị đánh giá là vô cùng thấp. Theo thống kê, ở 16 trận vừa qua ở giải đấu ngoại hạng Anh năm nay, bầy sói chỉ mới thành công và giành được vẻn vẹn 3 chiến thắng. Cùng với đó thì họ cũng đã nhận đến 9 thất bại và có 3 trận hòa. Còn về phía MU, thời điểm hiện tại, họ đang có phong độ thi đấu tương đối ổn định. Họ đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này đã thành công giành được 8 chiến thắng, 4 trận thua và 2 trận hòa sau khi trải qua 14 lượt trận vừa qua. Ở trận này, cho dù có lợi thế được thi đấu ở sân nhà, nhưng Wolverhampton lại không được đánh giá cao khi đối đầu với Quỷ Đỏ. Chính vì thế mà khả năng chiến thắng của đội bóng chủ nhà không được đánh giá cao. Các chuyên gia khuyên lựa chọn tối ưu Manchester United. Soi kèo châu Âu Được biết ở trong quá khứ, hai đội bóng đã có nhiều lần đối đầu nhau. Kể từ năm 2019 đến nay, MU đã là đội bóng được đánh giá là đội bóng có được thành tích thi đấu tương đối áp đảo trước Wolverhampton. Cụ thể, ở tại 10 trận đấu kể từ năm 2019 đến nay, Quỷ Đỏ đã thành công giành được 4 chiến thắng cùng với đó là 3 trận hòa và hai thất bại trước đội Wolverhampton. Ở trận này, cho dù được thi đấu sân nhà, thế nhưng phải đối đầu với quỷ đỏ thì khả năng cao là Wolverhampton sẽ khó có thể thành công giành được chiến thắng trước MU. Lựa chọn tối ưu MU Sơ kèo tài xỉu Ở thời điểm hiện tại, MU hiện đang thi đấu với phong độ thi đấu tương đối ổn định. Hàng công cùng với hàng thủ của đội bóng này thi đấu ổn định hơn đội bóng chủ nhà tương đối nhiều. Được biết, sau khi trải qua 14 lượt trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh, hàng công của đội bóng này đã ghi được tổng cộng là 20 bàn thắng, cũng như đây là số bàn thua của đội bóng này. Còn về phía đội chủ nhà, Wolverhampton thời điểm hiện tại đang sở hữu một hàng công thi đấu vô cùng tệ hại và hàng thủ thi đấu cũng vô cùng tệ. Được biết, qua 16 lượt trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh, hàng công của đội bóng này chỉ mới ghi được tổng cộng là 10 bàn thắng. Cùng với đó thì hàng thủ của đội bóng này cũng đã phải vào lưới nhặt bóng đến 25 lần. Ở trận này, với một hàng thủ thi đấu vô cùng tệ hại. Wolverhampton khả năng cao sẽ phải vào lưới nhặt bóng nhiều lần. Lựa chọn tối ưu nên chọn cửa tài. Soi kèo hiệp 1 Theo thống kê, có thứ 3 trên 4 lần gần nhất hai câu lạc bộ chạm trán. Bàn thắng chỉ có thể xuất hiện từ phút thứ 80 trở đi. Vì vậy mà khả năng hiệp 1 trận này cũng sẽ khép lại với một kết quả hòa không bàn thắng là điều có thể dự báo được. Dự đoán tỷ số trận đấu 2-1